giới thiệu ờ, về với tất cả anh em về cái hột ờ, tam sắc này khi anh em lắc bình thường này đó, thì nó đi rất là đều hột không cần phải ờ, lắc nhẹ tay bởi vì nhiều anh em cũng lắc nhẹ tay anh em khó lắc Nhưng hột này thì anh em có thể là lắc bình thường hột nó đi khá là đều đó đi khá là đều em bây giờ tôi sẽ lắc um, kéo cầu gọi là giữ hồ ấy. cho tất cả anh em xem màn hình tối ấy. tôi sẽ giữ xỉu một hai sáu tiếp tục giữ xỉu một một bốn này một ba năm xỉu số 9 lên nhất nhị thì khỏi cần biết con ờ, sau rồi vẫn phải xỉu lắc mạnh cũng được đó. bây giờ bên à, báo ngũ lắc mạnh cũng được lắc nhẹ cũng được chúng ta vẫn phải kéo cầu được vừa rồi là lắc kéo cầu à, xỉu bây giờ lắc kéo cầu tài đó, anh em thấy không một đi rất là hay mà nó đi số 9 10 11 12 là nhiều bão lục bão ngũ bão lục nó lắc cái và đi hết cả ba con từ ba con lục bây giờ xuống 1 2 4 rồi tôi thử cho anh em một cái số cái hột thế ví dụ như là 256 nhé 256 thì thường thường mà mình mà đang lắc uh, uh, cho hột đi như chén này người ta sẽ đánh xỉu nhiều tôi sẽ lắc giữ tài đó lên 245 từ 1 uh, 256 qua 245 hoặc là hột thế hột 112 đó như thế hột này thì nhiều người ta rất thích là đánh về à, đánh à, xỉu bởi tôi sẽ lắc à, qua tài và giữ lại một con nhất đó tôi lắc qua tài từ à, ba à, con nhất tôi lắc qua tài và giữ lại một con nhất hoặc là thế hột à, 1 56 này tôi sẽ lắc giữ tài như thế hột này nhiều người ta tay con người ta thích đánh về xỉu tôi sẽ lắc giữ tài và giữ lại con lục cho anh em xem Đó, như trường hợp này phản lên được con lục nhưng mà nó bị phản số 9 tiếp tục là xỉu vào rồi đến 256 này tôi lại đã ờ, giữ tài đó 236 tiếp tục giữ thêm chén tài nữa hai con ngũ rồi đây còn hai tôi tiếp tục giữ tài nữa nhé đó 456 hộp thì rất là hay em ạ tôi thử qua à, dọ đèn bao với anh em hột thì không có một cái gì cả tất cả đều trong không có chấm không có bọng không có gì bên trong cả tiếp tục là qua cục hít đi xong rồi đến à, nước muối đây. cục hít không có gì nắp chén dĩa hoàn toàn bình thường đây nước muối nổi hoàn toàn bình thường đúng không ạ và bây giờ tôi sẽ à, giải thích tại sao gọi là hột tam sắc anh em nhìn ba cái con tam đây là cái bộ hột trợ tôi nói luôn đây là cái bộ hột trợ thì ba con tam của nó là nó sẽ nằm chéo về từ dưới lên trên và nằm ở bên tay trái của anh em còn cái hột này nó cũng giống nhau tôi xếp thấy hột ba thì hột giống nhau hoàn toàn nhé thì ba con tam nó lại nằm ở bên tay phải nó giống như là dấu huyền và dấu sắc của trong ờ, tiếng Việt mà anh em ờ, vẫn đang sử dụng ví dụ như là chữ Tuấn thì nó sẽ nằm chéo đây hoặc chữ Hùng thì nó sẽ nằm bên cạnh này đó đây là cái lý do tại sao tôi gọi là hột tam sắc anh em ờ, nào cần tư vấn hoặc là muốn sở hữu cái bộ hột tam sắc này, do bên cơ sở chúng tôi làm ra thì hãy liên hệ với tôi đây nó không phải là